Ok hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng đá cũng như là kênh kèo bóng nhé Thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số trận đấu diễn ra thuộc khuôn khổ của Serie cũng như là những cái trận đấu còn lại của đá bù, của những giải đấu đến từ top league. Thì đêm hôm qua, rạng sáng thì chúng ta đã có một số trận đấu diễn ra rất là hấp dẫn luôn. Thì đặc biệt có thể kể đến như là cặp trận đấu giữa ờ, Tottenham và Manchester United. Thì cặp trận đấu chúng ta đã kết thúc với tỷ số là 2-2 sau cái màn được đổi tỷ số giữa cả hai đội đó cái kết quả này là kết quả mà mình có thể đoán trước được thôi nó không có quá khó để đoán về cái kịch bản của trận đấu này nhưng mà có một cái trận đấu còn lại đó chính là cặp trận đấu giữa ờ, Villarreal và Espanyol đó cái cặp trận đấu này là cặp trận đấu tâm điểm của ờ, La Liga đêm qua và đó là rất hết sức là hấp dẫn luôn nhé khi mà Villarreal đã bị dẫn trước nhưng mà kết thúc trận đấu Villarreal cũng đã thi đấu rất là bản lĩnh đã kết thúc cái trận đấu với tỷ số là 4-2 đó đa số là những cái mã kèo trên đêm ngày hôm qua thì chúng ta vẫn đang khá là thuận thôi Villarreal cũng ăn này Valencia cũng ăn luôn đó Sevilla thì được chấp thì chúng ta cũng đã ăn được cái mã kèo mà mình cho anh em đá mã kèo dưới ở trận đấu này chính là mã Sevilla nhá thì ngày hôm nay mình sẽ nhận định cũng như là soi kèo cho anh em về ờ, những cái trận đấu còn lại của top league thì ờ, đêm nay và sáng mai chúng ta có khá là nhiều ví dụ như là phút 23 giờ 30 chúng ta có gặp trận đấu giữa Lece và Udinese này đó thì trận đấu sẽ vào lúc uh, ờ, 23 giờ 30 thuộc vòng thứ 32 đó còn uh, vào ngày sáng sáng 29 thì cũng có một số cái trận đấu <coughs> ví dụ như là trận đấu giữa Osasuna này và Real Sociedad đó và trận đấu giữa uh, Spezia và Monza luôn còn ở giải Đức thì chúng ta có cặp trận đấu giữa Bochum và Dortmund Dortmund thì và Bochum thì mình sẽ làm video cho anh em sau nhé thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần nhận định cũng như là soi kèo cho anh em về cặp trận đấu sớm đó chính là cặp trận đấu giữa Lec và Udinese thì sẽ diễn ra sớm nhất vào đêm nay vào lúc 23 giờ 30 nhé. Đây. Thì các bạn xếp hạng hiện tại của hai đội thì Udinese đội khách hiện tại họ đang xếp cái vị trí thứ 9 ở bên sàn xếp hạng. Thì sau 31 cái vòng đấu họ có tổng cộng được là 42 điểm và đang cách cái vị trí top 6 của Inter Milan. Đó chính là 12 điểm. Đó và gần như cái vị trí là vị trí khá là an toàn rồi. Còn uh, à, Lecce thì họ vẫn đang nằm trong cái nhóm nguy hiểm khi mà chỉ cách cái nhóm cầm đèn đỏ của Verona nó chỉ nằm ở mức là hai điểm thôi đó và ở trận đấu này rõ ràng là một cái trận đấu rất là cần một cái chiến thắng dành cho bên phía đội chủ nhà đó còn ờ, để nói sâu hơn về cái phần này mình sẽ đi sơ qua cái phần kèo để cho anh em xem trước cái kèo ở cặp trận đấu này anh em thấy không đó ở cái mức kèo cả trận thì bên phía đội chủ nhà Lens đang có cái mức chấp đó chính là đồng nửa và khi anh em lựa chọn chủ nhà thì anh em sẽ ăn ở mức 0.98, anh em đồng khách thì anh em sẽ ăn được mức 0.97. Tài xỉu nước Mỹ nằm ở mức nó chính là 2 đến 2.5 thôi. Và mức tài anh em sẽ ăn được 1.1 và xỉu anh em sẽ ăn được 0.86. Hiệp 1 thì hai đội đá đồng và tài xỉu hiệp 1 sẽ là nửa 1. Tỷ số thì xíu mình sẽ nhận định cho dự đoán cho anh em sau. Kèo góc thẻ thì mình sẽ phân tích trong video luôn. Anh em hãy xem hết cái video này nhé. Còn anh em nào chưa ấn like thì anh em hãy ấn mình một cái like cũng như một cái đăng ký kênh để anh em có thể theo dõi những cái video nhận định với sỏi kèo trên kênh của mình sớm nhất nha ok quay trở lại với uh, cái phần nhận định đi thì <coughs> mình sẽ nói sơ về cái thành tích đối đầu của cả hai đội trong những cái trận đã qua khi mà Lese đối đầu với lại UDDC thì trong tổng là 6 trận gần nhất thì Lese chưa có một cái trận đấu nào mà họ giữ được sạch lưới cả đó họ đã thất bại họ đã bị thủng lưới trong 6 trận và những trận đấu khi mà có mặt của hai đội thường thường cái mức uh, tài xỉu nó sẽ nằm ở dưới mức 2.5 nhá trong 6 trên 8 trận này đó và số thẻ thì thường sẽ ít tới 4.5 thẻ luôn xíu nữa mình sẽ phân tích về cái tỷ lệ thẻ cũng như tỷ lệ góc cho anh em rõ hơn để anh em có thể đá được những mã kèo đó còn về cái cái cạnh phong độ thì sao phong độ trong những cái trận đấu đã qua thì Lê đang đạt cái phong độ phải nói là cực tệ khi mà trong tổng đó chính là 8 cái trận đấu gần nhất của họ thì họ đã có tổng chính là 7 cái thất bại rồi đó chỉ có cái trận hòa gần nhất đó chính là trận hòa trước Sampdoria đó thuộc vòng thứ 29 ờ, của Serie A. Đấy, còn trận đấu gần nhất thì họ đã thất bại 2-0 trước ờ, Milan vào ngày 23 tháng 4. Đó thuộc vòng thứ 31. Còn ờ, bên phía Udinese thì ờ, cũng không khả quan là mấy, chỉ nằm ở mức là bình thường thôi chứ cũng không quá tốt. <coughs> thì Udinese vào ngày 23 tháng 4 thuộc vòng thứ 31 thì cũng đã có một cái chiến thắng trước Cremonese với cái tỷ số là 3-0. Còn ở lượt đấu trước thì họ cũng đã chính thức là thua Roma với tỷ số là 3-0 luôn. Đấy, còn những trận đấu còn lại đa số nó xen kẽ với nhau là hòa thắng, hòa thắng thua, hòa thắng thua. Đó, nó khác biệt hoàn toàn với Lens. Lens thì à, họ đã chưa nếm được cái mùi chiến thắng trong tổng là 8 trận gần nhất rồi. Đấy, cái phong độ chỉ là ở điểm hiện tại thôi nhá. Mình chỉ phân tích kỹ hơn xíu nữa cho anh em. Còn về cái khía cạnh thành tích đối đầu thì sao? Thành tích đối đầu thì à, chúng ta đang có cái mức đó chính là réo tên của UNIDC nhiều hơn. Đây, khi mà tổng nó chính là năm cái trận gần nhất năm cái trận gần nhất là nếu mình nói gần xíu là năm trận gần nhất thì bên phiếu DDC họ đã thắng 3 và hòa 1 và một thua. Thì ở cái đoạn lượt đi thì DDC cũng đã thắng lên C với cái tỷ số là 2-0 rồi. Nên cái đoạn lượt về này khi mình thi đấu trên sân nhà của lên C thì lên C chỉ lợi thế hơn đó chính là cái cạnh sân nhà thôi. Còn nếu về so về trình độ với UniDC thì lên C hiện tại thì vẫn khó mà để so sánh với UniDC nhá. Đó, thì với cái phong độ này thì mình rõ ràng ở trong cái video này mình sẽ nghiêng về bên phía của UNDC hơn một chút. Thì ở đây có hai cái thông số, đó chính là khía cạnh quá khứ đối đầu này. Thì phong độ hiện tại thì cả hai đều đang nghiêng về bên phía của UNDC rồi. Đó. Và bảng xếp hạng thì cũng nói lên được cái điều đó. Còn về đội hình thì sao? Đội hình thì chúng ta đang có cái đội hình như sau này. Thì khả năng cao, khả năng cao nhé, là C họ sẽ ra sân chiến thuật đó chính là 4-3-3 dù gì là Lens trận đấu nào rất là cần một cái chiến thắng đó rất là cần một cái chiến thắng nên là họ sẽ chủ động đá ở cái lối chơi đó chính là 4-3-3 tấn công trước đấy so với bên phía UDC thì họ chỉ đá chiến thuật là 3-5-1-1 thôi đó 4-3-3 thì nó quá mạnh rồi đó đa số những cái đội bóng ở trên thế giới đều đang tận dụng vào cái đội hình này còn về cái uh, cầu thủ vắng mặt thì bên phía của Lens của ông huấn luyện viên Matteo Boroni á, chỉ vắng đi cái sự phục vụ đó chính là Martin Pulisic thôi đó còn bên phía của DDC vắng đi bốn cái tên đó chính là Isaac Sanchez Gera Delopo Enzo Ebot cũng như là Simone Battoni đó vắng đi bốn mấy cầu thủ so với bên phía một cầu thủ của đội chủ nhà thì nếu mà để nói về cái đội hình này thì mình nghĩ cái đội hình 3511 nó vẫn có khả năng để đấu ngược với lại cái đội hình là 433. Đó 433 thì công thủ toàn diện thôi nhưng mà 3511 dù gì nó vẫn sẽ thiên về tình huống phòng thủ hơn và có thể là bóp nghẹt được cái vị trí trung tâm ở đây. Có thể là bóp nghẹt được cái vị trí này nha anh em. Đó, khi mà thi đấu với năm cầu thủ trung tâm thì chúng ta có thể bóp nghẹt được cái vị trí này. Đó và thậm chí là có thể là đây, siết được hai cái tiền đạo cánh luôn nhá. Còn cầu thủ uh, ở trung tâm, đạo chủ lực là chính là Kisei của bên phía lec thì rõ ràng rồi, đó là cầu thủ sẽ là đá cao nhất thì mình nghĩ cái đội hình này khả năng cao một đội nghiêng về phòng thủ một đội thiên về tấn công với lại là khả năng tấn công của Lance ở những trận đấu đã qua nó không tốt nên là mình nghĩ là trận đấu này rất là khó để đầu tư số ở trong mấy cặp trận đấu này luôn nhé anh em đó nên là không khuyến khích anh em lựa chọn cái mã tài tại vì tài nó khá là khó đây mình sẽ có một số thông tin thêm <coughs> ví dụ như là ở trong uh, trận gần nhất mà hai đội đối đầu với nhau đi 5 trận gần nhất mà hai đội đối đầu với nhau thì chúng ta đã có tổng là 3 trận về cái tỷ số xỉu này. 3 trận về cái tỷ số xỉu, chỉ có là hai trận về số tài. Đó. Còn cái tỷ lệ phạt góc, tỷ lệ phạt góc nó đang réo tên đó chính là UNIDC nhiều hơn. UNIDC nhiều hơn, UNIDC vẫn nhỉnh hơn về kèo số góc khi mà tổng là 4 trận gần nhất. Thì bên phía UNIDC đều trên được cái mã kèo góc nhưng mà nó không cao, nó chỉ nằm ở mức là một bàn thôi, 54, 32, 87 nhá. Anh em nên lựa chọn những cái mã gốc ví dụ như là mã UDDC chấp gốc mình thấy cũng khá là sáng ở trong cái cặp trận đấu này đấy đó chỉ là cái thành tích đối đầu ở khía cạnh mặt gốc nhé còn những trận đấu đã qua về cái mặt góc đi của Lens đội chủ nhà này thường thường những trận đấu của Lens khi họ đối đầu với những cái đội bóng lớn thì họ thường sẽ có cái hiệu số góc nó nhỉnh hơn đó nhưng khi mà thi đấu với những cái đội bóng mà yếu hơn mình thì Lens lại ngang ngửa hoặc là yếu hơn thì Lens lại không đạt được cái hiệu quả cao như thế đó khi mà ở cái trận đấu này thì bên phía UNIDC thì rất là hạn chế đá góc nhé <coughs> UNIDC rất là hạn chế đá góc luôn đa số những trận đấu của UNIDC đều thu thiệt về cái mặt góc đấy nên là ở trận đấu này anh em cũng có thể lựa chọn cái mã Lensi Lensi chấp góc cho mình đó khi mà Lensi hiện tại cái vị trí của họ trên bảng xếp hạng đang xếp cái vị trí thứ 16 nó không có an toàn nên trận đấu này họ tấn công rất là nhiều nên đồng nghĩa với cái việc nó sẽ tỷ lệ thuận theo cái việc đó chính là tỷ lệ góc nó sẽ rất là nổ rất là dễ nổ ở trong cái cặp trận đấu này luôn nhá thì anh em nên lưu ý cho mình ở cái cặp trận đấu này là như vậy còn về kèo kèo như mình đã nói rồi kèo ở trong cái cặp trận đấu này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là dễ về cái hiệu số đó chính là hiệu số tài nhá rất là dễ về số tài đặc biệt là lên c luôn đó nếu mà tấn công nhiều quá thì rất là dễ bị gặp một cái đó chính là thủng ở cái cạnh hàng thủ nên là tỷ số tài rất là dễ nhé còn hiệp 1 thì mình nghĩ là nếu anh em đá tài cả trận thì anh em nên lựa chọn hiệp 1 là đó chính là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Và trận đấu này rất là dễ kết thúc với tỷ số là một đều. Đó. Và mình nghĩ khó là một đều lắm, mình nghĩ nó sẽ về 2-1 vậy sẽ sáng hơn. Đó là hai cái tỷ số. Còn về cái mã kèo trận. Kèo trận thì anh em ờ, có thể là lựa chọn tài anh em không nên nằm tài cả trận anh em có thể lựa chọn tài hiệp 1 tài hiệp 1 mình thấy cũng khá là ok này đó và anh em đã thêm cho mình đó chính là cái mã là đội chủ nhà chủ nhà chấp góc nhá chủ nhà chấp góc đấy là mình thấy là hai cái mã kèo thơm nhất cũng như là những cái tỷ số dự đoán của mình ở trong cái cặp trận đấu này anh em nên lưu ý còn nếu anh em nào mà thắc mắc cái về cái phần kèo thì anh em ờ, có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo hoặc là Telegram mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đặt kèo cũng như là chơi bóng đầu tư như thế nào để anh em có thể đem về được cái lãi hàng ngày đó tại vì chơi bóng không phải là anh em cứ thích đội nào anh em đá rồi đó cũng như là thích kèo nào anh em đá kèo đó anh em phải có cái sự nghiên cứu nhất định cũng như là phải có một cái người soi kèo cũng như là một cái người dẫn dắt anh em để anh em có thể là lựa chọn cái mã kèo sáng nhất mà anh em có thể chơi nhá thì cái việc là tham gia nhóm mình rất là dễ anh em yếu tố anh em cần anh em phải chơi danh trang anh Trang thì rất là dễ thôi anh em chỉ cần có cái số tài khoản ngân hàng hoặc là Momo thì anh em có thể chơi anh Trang được rồi đó thay vì cái việc anh em cứ chơi lan man ở ngoài thì anh em có thể là chơi theo mình mình sẽ đảm bảo được anh em cái trang nó rất là uy tín cũng như là rất là lớn cũng như là cái nhóm mình nó sẽ hoạt động rất là đều kèo mình cấp lên bao nhiêu anh em đá bấy nhiêu đó mình kêu bích thì anh em bích mình kêu nhỏ thì anh em đi nhỏ cho mình nhá ok thì à, đến đây có lẽ là mình cũng xin kết thúc cái video tại đây và nếu anh em thấy thích video anh em đừng quên để lại cho một cái like cũng như một cái đăng ký kênh để một kênh mình ra mình sắp tới và cảm ơn anh em rất nhiều